Hey, xin chào tất cả các bạn Hôm nay cũng đã quay lại với clip của hò Vlog Hôm nay mình sẽ làm một clip là Thử, à, không phải thử thách mọi người mà là à, chưa, à, Phỏng vấn mọi người về ngày mùng ngày 10 Ngày mùng 10 tháng 10 lịch âm Là hỏi xem người ta có biết ngày hôm nay ngày gì không Ờ, bác uh, biết ngày mùng 10 tháng 10 là ngày gì không ạ? Ngày mùng 10 tháng 10 ngày Tết ấy Tết Tết gì hả bác? Bác có biết Tết gì không ạ? Bác không làm Không để ý Không để ý Tết này Tết gì ở cháu Thế bác có biết ý nghĩa của ngày mùng 10 tháng 10 là ngày gì không ạ? Ngày Tết cổ truyền Ngày Tết cổ truyền là dân mình thường làm những cái gì vào ngày này nhỉ? Ờ, thịt gà, xôi nước, bánh dày, ờ, bánh giò, bánh ờ, thịt lợn, thịt gà, thịt trâu, thịt bò. Thế bác có biết ý nghĩa của chiếc bánh dày ngày mùng 10 tháng 10 là gì không ạ? mình đây là cái ý nghĩa của dân tộc Việt Nam lúa lang lạc đỗ ờ, thóc lúa bánh ờ, dày anh giò thế sao uh, ngày Việt người Việt Nam mình lại phải cúng cái ngày này ạ ngày đấy là ngày cổ truyền của tất cả cái các uh, cha ông cụ kỵ để lại à, các ông cha ông cụ kỵ để lại là mình cứ làm theo được ạ ừ. Còn ý nghĩa gì mình không cần biết đúng không ạ? Ý nghĩa chỉ được cáo cúng trước cúng sau ăn Cáo cúng trước cúng sau ăn Anh cho em hỏi là anh uh, biết ngày mùng 10 tháng 10 ở Việt Nam mình là ngày gì không ạ? Không biết Không biết ngày gì luôn? Không biết <laughs> Ông Nguyễn Văn Dũng Ông... Uh... Ừ Sám Thuyền vâng. Chị thành phố Bắc Giang Ông cho con hỏi là uh, à, ngày mùng 10 tháng 10 của theo tính theo âm lịch của mình là ngày gì ạ ngày là ngày gì ngày sinh nhật hay ngày gì ngày gì ngày con? ngày mùng 10 tháng 10 theo âm âm lịch của Việt Nam mình ạ à, ngày mùng 10 tháng 10 là ngày gì cổ truyền này à ngày Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam và ngày Tết cổ truyền này mình có những cái gì ạ mình có là như theo như dân tộc ta là thôi mọi dân mọi người là có à, đĩa xôi con gà để đón ừ bánh dày thì mình không có dân tộc của mình không có bánh dày thì mùng 10 tháng 10 là ta có bánh dày nếu mà không có bánh dày ta có đĩa xôi theo dân tộc cổ truyền của của của của, của quê ta và vâng. thế à, có phải là ý ông muốn nói là Ờ, ngày mùng 10 tháng 10 là đặc trưng của ngày mùng 10 tháng 10 là là, à, ngày, là ngày của bánh dày không ạ? Đúng rồi. Nếu mà ngày theo như dân tộc cổ truyền ờ, cổ truyền là ngày tháng 10 đọc ờ, bánh dày thôi. Ngoài lời các cụ là hay giã tay, giã cối như thường thường bây giờ là nó tiến tới là nó làm toàn bộ bằng ờ, cổ truyền hết, nó không theo như thời xưa ngày xưa các cụ là chảy tay giã nữa. Vâng. Thế ông cho con hỏi một câu nữa là Ông có hiểu ý nghĩa về chiếc bánh dày của ngày mùng 10 tháng 10 không ạ? Chiếc bánh dày của người ta thì là dân tộc của dân tộc ờ, cổ truyền là người ta theo cổ truyền ờ, Tết ờ, này là người ta ăn ngày để là lý do cái bánh dày này là gì? Thế thì có là nghĩa là để quấn quýt coi là trong gia đình nhà mình con cái về sum họp để ăn bữa cơm coi là ngày tháng 10 này là như theo các cụ nói từ xưa ấy, thì ông không nắm được nhưng mà ngày đấy là để ăn cho nó uh, ngày uh, bắt đầu và ngày cuối năm và ngày đầu năm là gặp gỡ nhau để cho nó, các con các uh, đi lấy chồng ở xa để về sum họp một bữa cơm gia đình là rất là thân mật cũng như thời xưa của các cụ Vâng, tức là ý của ông muốn nói là ngày mùng 10 tháng 10 là để gia đình mình sum họp ạ. Đấy. Để con cái đi lấy chồng ở xa, con gái lấy chồng ở xa mà à, về để ờ, sum họp gia đình quây quần một bữa cơm để ăn bánh dày đó là lý do cảm tưởng nó quấn quýt lẫn nhau rất không lòng tình tự trọng và tình cảm của bố con trong gia đình vâng có cảm ơn lời uh, phỏng vấn đã trả lời của ông ạ rồi ngày mùng 10 tháng 10 theo âm lịch của nước ta là ngày gì không ạ ngày mùng 10 tháng 10 là ngày Tết cổ truyền từ ngày xưa là ờ, chúng mình ờ, làm những ờ, lễ nghi gì về ngày này ở à, ông? Thường là ngày này là các nhà đều dã dạ dày và làm Tết. Nó có ý nghĩa tưởng nhớ cái gì không ông? Dã dạ dày rồi thì để thắp hương. Có tưởng nhớ, có mang ý nghĩa gì không ạ? À, cái ngày này là ngày Tết cổ truyền thôi chứ còn <laughs> thì toàn dân rồi ok cảm ơn lời ờ, góp ý của ông ạ Bây vâng, giờ dạ, em cho anh hỏi là em có biết ngày mùng 10 tháng 10 của Việt Nam mình là ngày gì không ạ là ngày uh, Tết bánh dày ờ, em, biết Tết bánh dày là xuất phát từ bao giờ có từ bao giờ em Rất có biết <laughs> em có biết ý nghĩa của ngày mùng 10 tháng 10 là ngày gì không không nhớ ừ, ờ, thế em có biết ờ, ý nghĩa của ngày ờ, này là ngày gì ngày mùng 10 tháng 10 này. ý nghĩa của ngày nhớ ơn anh hùng à <laughs> ông cho con hỏi là ngày mùng 10 tháng 10 của cổ truyền theo Việt Nam mình là ngày gì à, <laughs> là ngày mừng lúa gạo ngày tết cổ truyền à dùng lúa gạo Hai ngày này thì mình ờ, cần chuẩn bị những gì không bánh dày thịt gà cúng tổ tiên mùa vào ngồi thu là ý nghĩa của ngày hôm nay là ngày gì ạ ngày hội ngày mùa hội mùa hội mùa mà mùa tháng 10 mùa mà mùa tháng 10 là mùa như thế nào ông thể nói rõ hơn được mọi người biết không ạ? Là ngày mùa là, là ngày mùa vụ chính của ừ, Việt Nam là vụ mùa. Đấy, vụ chiêm là vụ vụ chính là mùa mùa ờ, là, là tính là ngày mùa là cả năm đấy. Tức là ngày mình thu hoạch đấy ạ? Đúng rồi cả năm đấy. Mùa tháng 10 là ngày mùa. Anh hỏi là ngày mùng 10 tháng 10 như ngày hôm nay là ngày gì? không biết hôm nay ngày gì luôn ngày mùng 10 tháng 10 ấy, ngày, tức là ngày hôm nay này thế, thế có thấy bố mẹ mua bánh dày về không không cũng không mua bánh dày rồi. Ừ, tự làm à, tự làm bánh dày đi thế có biết tại sao hôm nay lại mọi người phải làm bánh dày không không không biết là ờ, làm sao lại làm bánh dày luôn Ngày mùng Ngày 10 tháng 10 là ngày gì ba? Ngày phụ nữ Việt Nam. Ngày mùng 10 tháng 10 tránh dày lúa mới à, lý do lại có ngày này thì là gì ạ theo cổ truyền của các cụ ờ, theo cổ truyền của các cụ rồi ạ à? lúa mới ừ. ý nghĩa ý nghĩa của ngày này là ngày gì ạ là ngày kiểu như là cắt lúa này ghép mới này mình mình xin đính chính lại là ngày mùng 10 tháng 10 theo âm lịch cổ truyền đó là Tết cổ truyền của Việt Nam ta để các những người nông dân mọi người có thể sum họp lại với nhau và mình phải mình phải cúng tổ tiên ông bà và cúng ờ, ông bà các cụ để cúng trời đất để mình có năm sau là mình có một vụ mùa bội thu hơn là mình mình tạ trời đất đã cho mình ờ, một vụ mùa bội thu đây là ngày Tết của những người nông dân để tưởng tưởng nhớ công ơn trời đất đã cho mưa thuận gió hòa để cho vụ mùa của mình được bội thu và sang ờ, người dân ờ, mong muốn là sang năm có một vụ mùa bội thu làm ăn tốt đẹp hơn thành của người nông dân